có 8 đứa con nuôi bị tàn tật Chỉ còn chút bánh mì này thì em mang về em cho mấy đứa nhỏ ở nhà nhá Những chiếc bánh mì ấy là chứa đựng cả cái tâm từ của người ta trong đấy Thôi em cứ mang về cho mấy đứa nhỏ ở nhà đi Thương lắm em ạ Tấm lòng của chị Em đội ơn các chị cho nên cái bánh mì đấy nó nặng hơn là cái bánh mì bình thường của một người bán bánh mì bình thường thưa đại chúng Tên nhỏ trên đường tung tăng vui cả ngày tháng Dấu chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy Sao đây? Tao đói quá Nhưng mà hết tiền rồi Ô Tao nhớ hôm trước mày vừa ăn trộm cái xe nhà ông Thất mà thoát cơ mà Ui, ui bẻ cái mồm thì thì biết là như thế được mấy trăm nghìn tao định làm lại cuộc đời bằng một con đề ai dè mật chẳng cho chưa ai kêu mạnh tay thế làm gì bây giờ thì chết đói thôi với tấm lòng bao dung độ lượng của tao Cao hơn cả núi Dài hơn cả sông Anh đây Sẽ dẫn chú mày đi ăn một bữa Ra trò Mà không cần tốn tiền Ê, <laughs> Mày xinh good job mày Đúng là bạn Trời. tao Tình nghĩa anh em Chắc sẽ bền lâu Thôi đi thôi Thanh Mai ơi Nhanh nhanh dọn bàn bánh mì ra để phát Không mọi người chờ nào Ô chị ơi, có mỗi một chiếc túi bóng thôi Chị đợi em một lát em chạy về nhà lấy rồi em ra ngay luôn ạ à. ừ, Thế em đi đi nhá, nhớ đi nhanh về chóng nhá Dạ Đừng có nói với tao Đây là chỗ mà mày muốn đưa tao đi ăn đấy nhá Đúng rồi đấy Cái gì? Một bữa ăn mà không cần tốn tiền Thôi Được thế nào Sắp chết đói thì đừng tỏ vẻ đã sang chảnh nữa à. Tao có cách này cách gì? Muốn có tiền ấy Ờ Mình phải kinh doanh Kinh doanh á? Ừ. Mày làm gì có tiền mà đòi kinh doanh Tiền đối với tao ấy, Không thành vấn đề Nhưng vấn đề ấy là tao không có tiền Nhưng mà tao có cách Cách gì đấy đây Đây Đây nha Mày dạ. Nhanh Rồi à, Nhanh Đi Chị Chị ơi Ơi à, Cho em hỏi à, Chỗ này là chỗ phát bánh từ thiện à chị? Ừ đúng rồi em ạ à. Thế hôm nay em đi mấy người? Nói thật với chị, ờ, hôm nay thì em đi đến đây một mình thôi. Nhưng mà ở nhà em ấy, có tám đứa con nuôi bị tàn tật. Nó đang ở nhà ấy. Đây, em cho chị xem. Đây này. Đây. Đây nhá. Ô! Anh Quyến Sao anh lại ở đây Cậu là à, Em là Hà Hồi đầu năm có đến nhà anh để thăm mấy đứa nhỏ bị tàn tật nhà mình ấy À à à Ừ tôi nhớ rồi Chị ơi anh này anh ấy tốt lắm Có lòng từ bi lắm đấy ạ Chẳng hiểu ai vô tâm vô can thế nào mà Sinh ra mấy đứa bé bị tàn tật Rồi bỏ rơi chúng nó Anh này anh ấy xót thương Không đành lòng nên anh ấy mang về nhận nuôi đấy cái hồi mà chúng em đến thăm mấy đứa nhỏ ấy thì có thấy đến tận 8 đứa bé bị tàn tật mà một mình anh ấy bươn trải vất vả lắm cứ mỗi lần mà em nghĩ đến cái hoàn cảnh nhà anh ấy là em cũng không cầm được nước mắt không biết dạo này tình hình dịch bệnh rồi kinh tế nó khó khăn thế này thì anh với các cháu thế nào rồi ạ? Khổ, khổ lắm em ạ. Dịch bệnh, đói. Bữa nào có thì ăn, bữa nào không có thì chỉ biết uống bia lon cầm hơi. À, húp, húp cháo cầm hơi em ạ. Ừ, khổ, nói nhầm. Tội nghiệp quá. Thôi Để bữa nào chúng em rảnh Chúng em lại qua thăm mấy đứa nhỏ nhà mình nhé Bây giờ cũng muộn rồi Em có tí việc em phải đi trước à, Anh cho em gửi lời hỏi thăm mấy đứa nhỏ ở nhà nhé Vâng à, Em chào cậu. Ờ, chị ạ Ừ chị chào em nhé Chào cậu Tốt quá Thôi bây giờ như thế này nhá Bây giờ là chị còn chút bánh mì này Chị còn chút bánh mì này thì em mang về em cho mấy đứa nhỏ ở nhà nhá Mấy đứa nhỏ đang chờ em ở nhà nhá À, chị chị để đây để để còn phát cho mọi người nữa chứ Thôi em ạ, ở nhà có mấy đứa nhỏ đang chờ em Thôi em cứ mang về cho mấy đứa nhỏ ở nhà đi Chị đã Thôi. bảo em cứ mang về đi à, còn Chị ơi, sao chị cho nhiều bánh mì liền một lúc thế ạ? Đây em ạ, có trường hợp của em này Hoàn cảnh rất là khó khăn đã thế, còn nhận nuôi 8 đứa bé bị tàn tật, còn bị bỏ rơi nữa. Lúc nãy nhá, chị còn nghe có người này đã từng đi hỗ trợ gia đình em này này, kể lại cho chị về hoàn cảnh khó khăn của em này Thương lắm em ạ Đúng là hiếm thấy người tốt việc tốt trong đời nay chị nhỉ Đây, tấm lòng của chị Em cầm về một chút gạo, chút sữa cho các cháu nhá Sau này nếu có khó khăn quá ra đây bọn chị hỗ trợ cho nhá Cầm lấy, cầm lấy đi em các chị tốt quá Em đội ơn các chị Thôi em về không có các cháu nó chờ Em chào các chị nhá Cất nhanh đi không mất vâng. Đấy, Vất vả thế Nuôi con đến mòn cả chán đi <laughs> Trên đời này nhiều người khổ quá chị nhỉ Ước gì họ biết đến Phật Pháp thì tốt biết mấy Thôi bây giờ hai chị em mình dọn bàn đi Rồi về nhà làm thêm bánh mì Pháp nhá ấy yo chân đi dép đeo khuyên tai cả một mét năm hai đâu biết anh là ai đứng im giơ tay lên anh đã bị bắt với tội lừa đảo và chiếm đoạt đồ từ thiện của người khác em em em biết lỗi rồi ạ em chót dạ em sẽ đi trả lại túi bánh mì cho người ta <laughs> cái, cái thằng cái thằng lán khôn này, thằng lán khôn thằng lán khôn này. mày, mày trêu tao à đã bảo là là đợi ở đây đúng giờ cơ mà sao bây giờ mới đến nơi khổ quá tào tháo đuổi ôi rồi thả nào mùi thế ờ kinh quá mà sao từ trước đến giờ tao không nhận ra là mày có năng khiếu diễn xuất đấy nhỉ <laughs> mày thì cũng không kém diễn như như diễn ấy à, diễn như thật ấy chuyện mà tao bảo vừa nãy nhạc cảm động quá tí khóc thật Ôi trời này thôi trời cũng tối rồi à. anh em mình mang ừ. bán cái túi bánh mì này đi Đúng kiếm tiền đấy. tối nay anh em mình đi nhậu <laughs> được ấy ai bánh mì đây bánh mì nóng giòn đặc biệt thơm ngon năm ngàn một ổ đây này nhìn cái bà bán bánh mì này quen quen hình như là ngày xưa gặp ở ga tàu rồi ấy ừ ha Hai em ơi mua bánh mì đi Em ơi mua ổ bánh mì Bụng mà đang đói kiểu gì cũng no Bánh mì vừa nặng vừa to Vừa nóng hồi hổi không lo phí tiền Thôi thôi Không có mua mua, mua bán gì đâu nhá Mình có bánh mì Đi mời mình bánh mì Này à. Hay là Mình bán cái túi bánh mì này Cho con mụ ấy đi ờ, Được đấy Sáng kiến đấy um, Chị ơi Gì? Đổi ý rồi à? Thế mua bao nhiêu cái? Em à, không mua bánh mì nhưng à, em có bánh mì bán cho chị Thôi thôi thôi thôi Bánh mì tôi còn chưa lo xong này Đi đi Chị mua lại cho chúng em đi Chúng em bán rẻ cho chị ấy Tôi ấy thì không ngại mua lại Tôi chỉ cần một lý do thôi hmm. Đằng nào thì chị cũng nhập ở xưởng về Đúng rồi Chị bằng nhập luôn của chúng em đây này nhập luôn thì chúng, chúng em bán rẻ cho bán rẻ chúng em bán vừa rẻ. không tốn công tốn sức đi đánh xưởng lấy cũng chẳng tốn tiền xăng xe đi lại không tốn tiền xăng chị thấy hợp lý không này mà bà chị năm nay à, bao nhiêu tuổi mà khiếp trông nhìn trẻ thế 50 sao 50 à khiếp thế mà nhìn như là gái hơn 20 ấy nhở trời <laughs> nói đúng rồi còn nói to nữa lộ hết <laughs> trẻ thế thôi mua đi mua cho bọn em như cái nghe hợp lý đấy ở đây ờ, mọi khi là chị mua bao tiền chiếc ừ, ba nghìn à ba ba ba nghìn một chiếc ba nghìn à thế thôi được rồi cho chị em em lấy rẻ chị nghìn rưỡi nửa chiếc được chưa ui sợ ơi tốt thế thì đếm đi bao nhiêu cái được chị mua hết cho đấy đấy nhanh nhanh nhanh thôi được rồi đợi em tí em đếm đấy đấy đấy hôm nay hà hai chị em mình phát được nhiều bánh mì nhỏ em nhỏ ồ oh. Chị hai à, ơi, hình như kia có phải là cái cậu cân sáng mà mình phát bánh mì mang về cho mấy đứa tàn tật ở nhà không nhỉ? Hình như được bao nhiêu chiếc rồi hình như đếm, hai đếm, cậu ấy đang bán lại bánh mì của mình hay sao ấy. Hình như hình như đúng rồi em ạ. Chị nhìn cái người kia quen quen. À, à. đúng rồi. Đấy là cái người mà kể lại với chị là đã từng đi hỗ trợ cái cậu kia kìa. Xong rồi là kể lại hoàn cảnh khó khăn của cái cậu đấy cho chị nghe nữa em ạ. được bao nhiêu rồi đó nhá. Em nghĩ có khi mình bị lừa rồi đấy. À, cả. Nhưng mà được, được, biết đâu được. được. Mình lại nghĩ oan cho người tốt thì chết thì sao? Loa loa loa, xin mời Chị người đến. dân cùng hướng lên màn nét thành phố. Thời gian gần đây, hai thanh niên này thường xuyên thực hiện các vụ lừa đảo trong thành phố của chúng ta. Chính vì vậy, người dân lưu ý đề cao cảnh giác và tránh xa hai đối tượng này. Nếu biết hai đối tượng này ở đâu, xin vui lòng liên hệ cho công an tại trụ sở gần nhất theo số điện thoại 1900 7508. Loa, loa, loa, loa. Đúng rồi đúng rồi rồi em ơi, mình bị lừa thật rồi em ạ. Mình đi sang bên kia xem thế nào đi, không chúng lại lừa cả người khác nữa đấy. Thôi. Hai cậu kia, à. dừng lại, dừng lại, dừng lại. Cướp, trả tiền đấy. Ôi trời ơi.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 Kính thưa toàn thể đại chúng, thưa tất cả các quý Phật tử. Như vậy bây giờ chúng ta đã sang đến à, tình huống thứ hai. Đại chúng vừa được xem cái clip rất là vui nhộn do các diễn viên cây nhà lá chùa của chúng ta <laughs> trình diễn. Wow. ở cái tình huống vừa rồi á, nói đến cái việc là một người, à, hai người, hai thanh niên đi lừa đảo để lấy lấy cái cái vật từ thiện à, lấy vật từ thiện thì trước hết ý, ở đây thì sư phụ xin à, nói với thế này cái việc uh, hành vi từ thiện ấy cái việc làm từ thiện ấy từ thiện tức là cái ở đây nó có cái chữ từ và chữ thiện nghe không làm việc thiện mà với tâm từ mới gọi được là từ thiện ở đây làm việc thiện đặc biệt là những cái việc như là bố thí rồi có thể chăm sóc đấy chúng ta đi chăm sóc bệnh nhân cũng là một việc làm từ thiện nghe không? nhưng mà ờ, nó phải gọi là từ thiện được gọi là từ thiện khi mà có cái tâm từ thưa đại chúng giống như cái tình huống số một ấy, bạn này ấy, đi bố thí nhưng mà không phải ở cái tâm từ chẳng hạn bạn đi cúng dường mà chưa phải là ở cái tâm từ thế còn ở đây cái chữ từ thiện là ta đi bố thí ta làm việc thiện nhưng mà phải có cái tâm từ ở trong đó thì mới đúng cái nghĩa của cái chữ từ thiện và cái nhân quả của từ thiện thế nó mới nó mới đúng được ừ. đấy thế còn hành vi mà lừa đảo và trộm cắp thì tất nhiên đại chúng biết là lừa đảo nó có khác với trộm cắp nhưng mà hầu hết là lừa đảo đều dẫn tới trộm cắp nghe không? đều dẫn, dẫn tới cái việc mình lấy tài vật của người khác tất nhiên cũng có trường hợp lừa là người ta lừa để cho mình mắc bẫy lừa để cho mình phạm tội lừa thế nọ thế kia nhưng mà lừa đảo có cái chữ lừa đảo thì hầu hết là là, là liên quan đến cái việc lấy của ai đó cái gì đấy bằng cái hình thức lừa người ta nếu thêm cái chữ đảo vào thì cái đảo tức là là thay đổi là điên đảo và cũng có nghĩa là lấy cái vật của khác mang sang cho mình đấy là cái nghĩa của cái chữ đảo thế thì qua cái tình huống vừa rồi thì à, à, sư phụ nhận định thế này cái việc mà lừa đảo lấy cái đồ của đồ làm từ thiện ấy những cái người ta làm từ thiện ấy nó nó tệ hơn là cái việc đi ăn trộm ăn cắp cái vật thông thường ừ, tài sản của một người và nó tệ hơn vì ở đây ấy, cái vật từ thiện ấy là cái người chủ của vật từ thiện người ta đã có mục đích rồi cái tài sản ấy cái vật dụng ấy là người ta đã mục đích để nhằm cho những cái người cơ nhỡ khó khăn rồi ừ, trong tâm người ta và người ta gửi cả cái tâm từ bi cái tâm yêu thương vào trong cái tài vật ấy rồi cái tài cái cái vật dụng ấy rồi đó thế cho nên mình lừa người ta để lấy cắp cái tài vật ấy nó nặng lắm thưa đại chúng và nó nặng hơn là cái việc chúng ta lấy tài sản bình thường của một người trong cái tội ấy, trong cái quả của nó thì nó nặng hơn vì cái vật này người ta đã chứa cả cái yêu thương ở trong đấy ví dụ hai cái cô bán hai cái cô mà phát bánh mì từ thiện đấy là những chiếc bánh mì ấy là chứa đựng cả cái tâm từ của người ta trong đấy và cái tâm này là tâm yêu thương người ta muốn chia sẻ bớt những cái khó khăn những cái vất vả với những cái hoàn cảnh cơ nhỡ khó khăn rồi à. cho nên cái bánh mì đấy nó nặng hơn là cái bánh mì bình thường của một cái người bán bánh mì bình thường thưa đại chúng đó đại chúng có thấy cái chỗ này không ừ. cũng giống như tại sao chúng ta lấy cắp nhưng mà lấy cắp vào tài sản của tam bảo thì cực kỳ là nặng những vật dụng và tam bảo vì cái vật dụng đấy là cái người thí chủ người ta cúng dường tam bảo với tất cả tâm thành kính và tâm thành kính tâm biết ơn đó và và cả tâm thanh tịnh của người ta gửi vào cho nên lấy lấy trộm đồ của tam bảo quả báo nó rất là nặng rất là nặng nặng lắm Thế ở đây cũng thế, cái vật dụng người ta đã có chủ đích để bố thí, để làm từ thiện rồi. Mình lấy nó nặng hơn là cái vật dụng thông thường, cho nên quả báo nó nặng hơn cái tội trộm cắp thông thường, lừa đảo trộm cắp thông thường, thưa đại chúng nhé. Rồi sau nữa, cái người này lấy cái đồ vật này thì thứ nhất là, là lấy của cái người có tài sản rồi, đây là phạm tội trộm cắp của người ta. Thứ hai lại coi như là lấy đi mất cái phần của những cái người nghèo khổ, hoàn cảnh khó khăn người ta đang đang đợi đó làm mất đi cái cái phần phần lợi vật của người ta đó làm khổ cho cả hai cái người kia người ta đang ngóng người ta được đợi cái cái cái quà từ thiện này đến thì mình lấy mất luôn của người ta đấy và người ta khổ làm cho người ta khổ lại khổ thêm đấy cho nên cái cái khổ vậy thứ nữa thì cái người mà lừa đảo lấy cái đồ từ thiện làm cho làm sao làm cho cái lòng tốt của người khác nó bị mất đi lòng tin của người khác cũng mất đi đấy trong cái trường hợp này hai cô hai cô bạn gái là cô bị đổ vỡ đấy người ta không thể nghĩ lúc đầu người ta nghĩ cái hai anh chàng này là người tốt sau này người ta phát hiện ra thì người ta rất là buồn à, người ta thất vọng và có thể nếu trong xã hội mà nhiều trường hợp lừa đảo kiểu này thì xã hội sẽ đổ vỡ hết lòng tin không ai tin ai được nữa làm đổ vỡ cái cái cái cái, cái lòng tin của người với người trong xã hội cái đấy là cái mất mát rất là lớn để chúng ta phân tích về nhân quả thì cái mất mát này lớn lắm thưa đại chúng. Đó. Và từ đó nó làm cho những cái khi mất lòng tin rồi thì nhiều cái điều xấu nó sinh ra nghi ngờ với nhau vào và từ đó nó sinh ra rất nhiều những cái cái tệ hại khác nó kéo theo do khi người với người sống với nhau mất lòng tin. Ừ. Và đại chúng thấy đó à, trong cái thời gian vừa qua thì thầy thấy trên mạng cũng cũng lưu truyền rất nhiều những các cái việc có những người ta đăng các hình ảnh à, các hoàn cảnh khó khăn lên và người ta kêu gọi mọi người ủng hộ từ thiện nhưng cuối cùng thì chính những cái vị đăng hình ảnh này lại là những người lừa đảo à, và từ đó bây giờ tự nhiên không ai ta muốn ủng hộ nữa đấy đại chúng thấy đáng nhẽ việc tốt được nhân lên nhưng bây giờ do những cái con người lừa đảo này vào họ lợi dụng lòng tốt lòng tin của mọi người họ lừa đảo họ chiếm đoạt cái tài sản từ thiện này cho nên bây giờ rất nhiều người chân thật mà lên mạng kêu gọi mọi người ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn người ta mọi người người ta không ủng hộ vì người ta không tin không tin đấy là những người tốt nữa đấy đại chúng đấy như nó làm thui chột đi mất cái mầm thiện của biết bao nhiêu con người hay bản thân sư phụ cũng thế sư phụ bây giờ cũng có thể mình rất muốn ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn nhưng mà lên trên mạng thấy họ đăng lên mình cũng không tin được vì sợ những người đấy họ cũng là người người lừa đảo đó thưa đại chúng thấy không cho một cái hành vi lừa đảo này và mà lừa đảo với cái cái tài sản người ta làm từ thiện đó thì nó rất là nặng nó ảnh hưởng rất lớn cho nên cái quả báo của nó lớn hơn là cái việc trộm cắp thông thường lừa đảo thông thường tài vật thông thường đại chúng vì cái này là cái xuất phát từ cái lòng tốt lòng thiện lòng từ của cái người người ta làm từ thiện đó nhé thế như vậy để sư phụ phân tích để đại chúng hiểu được cái sâu xa của nó nghe không? vậy thì nhân và quả của nó thế nào đương nhiên cái nhân quả của cái việc của cái người làm từ thiện đúng nghĩa nhà làm từ thiện đúng nghĩa chứ không phải làm từ thiện để lấy danh hay làm từ thiện để mà trục lợi này nọ kia và chúng ta biết bây giờ cũng nhiều trường hợp làm từ thiện như họ cầu danh này làm từ thiện xong rồi để lại lại ờ, đòi hỏi cái này cái kia có rất nhiều nó cũng không được trong sạch lắm vẫn có những trường hợp ấy xảy ra thế còn ở đây sư phụ nói là những trường hợp với tâm từ thật sự mà làm thiện thật sự từ thiện chân thật thì cái phước báo nó đúng là rất lớn thưa đại chúng. Nếu chúng ta bố thí với tâm từ thì có phước báo lớn, à, rất lớn, sẽ được tài sản, sẽ được nhiều cái điều tốt đẹp, được yêu thương, được địa vị cao tốt, à, có thể được sinh lên cõi trời, chư thiên nữa. đại chúng, vì với cái tâm từ đó, nó phải với đúng cái tâm từ. nha Thế còn cái việc lừa đảo, cái, cái, cái quả của việc lừa đảo cái tài sản từ thiện này thì chắc chắn không biết rồi nó nặng hơn cái quả báo của việc ăn trộm ăn cắp tài sản thông thường à, ăn trộm ăn cắp thì quả báo đó là gì bị có thể hiện đời ấy, là bị tù đầy có khi bị đánh đập bị giết chết ngay hiện đời có nhiều người đi ăn cắp bị người ta đánh người ta giết chết thế còn nếu bị phát hiện thì bị tù đầy lừa đảo và trộm cắp đều là những cái tội hình sự cả đấy thưa đại chúng đều tội hình sự đấy pháp luật thế gian người ta cũng bắt tù luôn hoặc là xử rất là nặng những cái tội này đó thế chúng ta thấy có những người đi ăn trộm chó đấy bị <laughs> dân ta đánh chết luôn ừ, đấy. đó thế thì ở đây cái này cái quả báo của tội trộm cắp ấy là đã bị bị có thể tù đầy bị đánh đập cho đến bị giết chết ngay trong hiện đời còn quả báo tiếp nữa là gì là sẽ bị quả báo là thất thoát tài sản vì tài sản này phi nghĩa không đúng cho nên tài sản này nó sẽ ra đi như thầy vẫn nói là ra đi bằng bảy cách vào hoặc bị nước lũ cuốn trôi hoặc bị lửa thiêu cháy hoặc bị tai nạn mà mất tài sản hoặc là bị bệnh tật hoặc bị con hư hỏng phá tán tài sản hoặc bị trộm cắp lấy lại hoặc bị vua quan nhà nước tịch thu tài sản đấy là bảy cách mà cái cái của phi nghĩa do mình lừa đảo trộm cắp mà nó ra đi nó không ở với mình đó. thế rồi à, quả báo do đến đời sau à, đời sau thì chúng ta do chúng ta làm tổn hại lòng từ lòng tốt của mọi người cho nên chết chúng ta phải đọa xuống địa ngục rất là khổ mà bị ừ, tra tấn rất là khổ. Hết ở cái kiếp địa ngục ấy, có tái sinh lên làm ngã quỷ thì lại đói khổ vô cùng, thiêu đốt. Hết kiếp ngã quỷ làm súc sinh thì phải làm trâu, bò, làm những con vật mang thân thịt của mình ra để trả nợ cho người. Đấy, thưa đại chúng, đấy quả báo thế. Vừa còn bị phỉ nhổ, bị đánh đập nữa vì cái tội mà làm mất thiện căn, mất lòng tin, mất cái tâm tốt của mọi người. Còn nếu mà được tái sinh trở lại làm người thì chúng ta biết rồi nghèo đói khổ sở túng thiếu bệnh tật rồi không được ai giúp đỡ khó khăn không ai giúp đỡ và thường có khi tài sản bị mất mát và chính mình cũng thường xuyên bị bị người khác lừa đảo đó đấy là những cái nhân quả